Xin chào các bạn thiếu nhi Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Tô màu cho bé Mình là bé Lai Hôm nay mình sẽ cùng với anh Vĩnh Phúc Vừa tô màu vừa ôm lại những câu chuyện quen thuộc trong Kinh Thánh nhé Các bạn hãy lấy bút màu và tranh vẽ có đính kèm linh tải ở bên dưới nha Chúng ta bắt đầu thôi nào Chà chà, đố các bạn biết Hôm nay mình sẽ tô màu câu chuyện nào ta? Các bạn nhìn hình rồi đoán thử xem Chính xác Hôm nay chúng mình sẽ tô màu câu chuyện Tội lỗi đầu tiên Quay lại với bức tranh của mình nào Các bạn có biết đây là đâu không? Chính xác Đây chính là vườn Eden đó Chúa đã cho ông Adam và bà Eva được sống trong vườn cùng với tất cả các tạo vật mà Chúa đã dựng nên. Mình sẽ tô mây đầu tiên nhé. Mình có thể tô mây màu xanh dương nè, màu hồng nè, màu xám cũng được nữa đó các bạn ơi tiếp theo sẽ tới cây cối nha À, các bạn thiếu nhi có biết đây là hai cây gì không? Đúng rồi, đây chính là cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác đó Tiếp theo mình sẽ tô lần lượt từ núi tới mặt đất Rồi cuối cùng là hồ nhé Núi thì mình tô màu nâu Ý, trên này còn có tuyết nữa nè Có bạn nào thích Sao mới like không ta Mình có thể nặng hình người tuyết Chơi ném tuyết Chơi trượt tuyết Thích ơi là thích luôn á Bãi cỏ thì mình tô màu xanh lá nhạt nhé Các bạn tô cẩn thận nha Coi chừng bị lem màu đó uhm, Giờ mình tô gì nữa đây ta Chắc là các con vật ha Cầm bút lên và tô màu tiếp nào Các bạn còn nhớ Chúa đã tạo dựng nên các con vật vào ngày thứ mấy không? Đúng rồi, đó là ngày thứ sáu đó Ở các con vật, các bạn cũng phải tô màu thật khéo Coi chừng bị lem màu đó nha Chúng mình gần hoàn thành xong bức tranh rồi nè Bây giờ mình sẽ tô màu ông Adam và bà Eva nha Kinh Thánh có kể lại rằng bà Eva bị cám dỗ nên đã hái trái của cây biết điều thiện và điều ác ăn rồi đưa cho ông Adam ăn cùng nhưng mà trước đó, chú đã dặn ông bà là không được ăn trái của cây đó. Như vậy là ông bà đã không vâng lời Chúa mất rồi. Và từ đó, tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian mình. Ta-da! Chúng ta đã hoàn thành xong bức tranh về tội lỗi đầu tiên rồi. Cảm ơn anh Vĩnh Phúc đã cùng tô màu với bé Lai nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Tô màu cho bé ở tập tiếp theo. Bye bye!